Anh Ngọc Sơn lại tiếp tục để hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm nên một cái chát phượng trên cau các bạn nhé thì cái chát phượng trên cau này thì cũng như các bạn thấy đấy con phượng thì đã được chúng tôi thiết kế sẵn và sau thì chúng ta chỉ việc là mua chọn một buồng cau thật đẹp và chúng ta treo nó lên đây và dùng dây kẽm để ờ, cố định chặt buồng cau lại sau đó là chúng ta sẽ thêm phần trang trí cắm hoa cắm lá để làm sao nhìn cho một cái chắp phượng trên cau của chúng ta nó thật đầy đặn được hoành tráng các bạn nhé